Nếu bây giờ mình đào hầm vàng của cha mẹ đã chôn giấu mà tiêu xài, thì sẽ gây sự dòm ngó của hàng xóm. Có khi họ báo quan mình là kẻ trộm cướp thì phiền phức. Thôi mình giả dạng một người nghèo khổ làm mướn hàm thuê mà kiếm sống, chờ thời cơ. Công tử ăn mặc rách rưới, cải trang kẻ bần hàng, đi khắp làng tìm việc làm. Có nhà kia thuê công tử làm việc đôn đốc công nhân, nhờ đó công tử kiếm sống được. vi hành trong dân chúng đi qua làng ấy tình cờ vua nghe được giọng nói sang sảng của người đốc công nhà vua không nhận ra người ấy là công tử kumbhakusaka nhưng vua có biệt tài nghe âm thanh của người mà đoán biết vận mệnh của người ấy vua nghe tiếng nói của người đốc công và đoán chắc đây là người giàu có chứ không phải hạng bần cùng vua bimisara có người phi tần mà vua rất tin yêu Trở về hoàng Việt, vua nghe giọng nói của chàng thanh niên đốc công. Vua lệnh cho nàng phi tần cùng công chúa đi đến đàn ấy, giả làm thường dân nghèo, đi kiếm việc làm để tiếp cận và điều tra thân thế của chàng thanh niên đốc công. Chàng thanh niên rất kính đáo và thận trọng, không để lộ thân phận, không để lộ thân phận. Bà Phi Tần và công chúa xin được công việc làm mướn và được sắp xếp sống chung nhà với Kumhakosaka, lo giặt giũ, nấu ăn cho công tử. Dần dần, hai mẹ con bà Phi cứ vài ngày, chàng công tử này lấy đồng tiền vàng đưa cho họ mua thức ăn. Họ nhận tiền của chàng, rồi bí mật gửi về đức vua, dùng tiền của vua cho mà mua thức ăn cứ thế, những đồng tiền vàng của chàng đã tiết lộ thân thế của chàng với đức vua. Vua Bimbisara khi nắm đủ bằng chứng liền cho mời chàng thanh niên làm thuê ấy về hoàng cung thẩm vấn. Trước mặt vua, chàng đã khai nhận tên tuổi và gốc gác của mình. Vua hỏi chàng số tài sản cha mẹ mẹ chàng trong mẹ trước khi chết đã nói cho chàng biết nên chàng trả lời cho đức vua Vua trường lệnh đánh nhà của chàng và đào lên kiểm đủ số như vậy. Vua họp quần thần và dân chúng công bố tài sản và phong cho công tử tước vị trưởng giả. Đồng thời gả công chúa cho trưởng giả Kumhako Saka. Xong việc, Đức vua bimisa đó dẫn trưởng giả Kumhako Saka đi đến ý kiến Đức Phật. Nhà vua kể lại chuyện của Kumhako Saka cho Đức Phật nghe và ngợi khen nghị lực trí tuệ và cách hành sự và đạt được danh vọng. Đức Phật nghe xong đã thuyết pháp cho trưởng giả Kumbha Gosaka và Đức Vua nghe. Quả thật vậy, một người sống như thế gọi là người nuôi mạng hợp pháp. Nếu nghèo khổ mà không đi trộm cướp nhiễu hại dân làng, đó là sống lương thiện. Nếu có tài sản thừa tự nhưng thấy chưa phải lúc lộ diện là chịu khó đi làm thuê kiếm sống, luôn siêng năng, tỉnh giác và hành động biết cân nhắc, thì đến thời sẽ đạt đến địa vị danh vọng hợp pháp. Rồi Đức Phật nói lên kệ ngôn Uttha Nakwato, Satimato, nỗ lực và chú ý vân vân. Khi Đức Thế Tôn thuyết xong bài kệ, trưởng giả Kumha Kohosaka đắc quả dự lưu, và thính chúng được lợi lạc nhờ thính pháp chánh văn hàm hàm bát hai mươi bốn uthana vato satimato suchi kamasa nisammakarino sanyatasa chadhamma chivino apamatasa yaso phiwathati thích văn thà uthana vato sở thuộc cách số ít nam tính của danh, danh tính từ Uthana quanh túc Uthana cộng quanh túc có nghĩa là có tích cực đối với người siêng năng nỗ lực Satimato <coughs> sở thuộc cách số ít nam tính của tính từ Satimantu là từ Sati cộng Mantu có ức niệm có chú ý đối với người có chú ý người tỉnh táo người bình tĩnh Số chi cầm á, sở thuộc các số ít của danh từ hợp thể. Số chi cầm á, do từ số chi cộng cầm á. Đối với người có nghề nghiệp trong sạch, việc làm trong sạch. Nissan Macarino sở thuộc các số ít nam tính của danh từ hợp thể. Nissan Macari do từ Nissan cộng Cari nghĩa là đối với hành đối với người hành động cân nhắc, hành động có suy nghĩ, làm việc thận trọng, Sanyatasa Sở thuộc cách số ít nam tính của tính từ Sanyata Cùng đồng nghĩa Sanyata Quá khứ phân từ của Sanyamati Do từ sở với người biết tự chế ngự Người biết kiềm chế Thamachi Vitno Sở thuộc cách số ít nam tính của danh từ hợp thể Thamachi Vi Do từ Tham cộng Chi Vi nghĩa là đối với người sống đúng pháp, người sinh sống hợp lẽ đạo. Appamattasa, sở thuộc các số ít nam tính có tính từ Appamatta, do từ na cộng Bamatta, nghĩa đối với người không dễ vui, người không giải đại, người không phóng túng. Yasso Piwathati, hợp âm Yasso Apiwathati. Yasso chủ các sở danh vọng danh tiếng thanh danh Apigwatthati thì hiện tại ngôi thứ ba số ít của động từ Apigwatthati do từ Api cộng căn Wat cộng A nghĩa là phát triển tăng trưởng tăng thịnh Việt văn Pháp Cú 24 Người nỗ lực bình tĩnh Tịnh nghiệp hành cân nhắc Tự điều sống theo Pháp Không phóng túng dễ vui danh vọng được tăng tiến chuyển văn Abhamatasayaso Uthanagato Satimato Suchikano Sanyatasa Chadhammachi Vino Abhivathati Danh vọng của người không dễ vui là người siêng năng, tỉnh táo, nghề nghiệp lương thiện, hành động cân nhắc, biết kềm chế, nuôi mạng đúng pháp, ắt tăng thịnh. Lý giải Đức Phật thuyết bài kệ này để khen ngợi và xác chứng địa vị trưởng giả Sết Thí của thanh niên Kumbhako Saka. Một người có cách xử sự khôn ngoan nên được danh vọng. Kumbhako Saka lâm vào hoàn cảnh khó xử. Gia tài của cha mẹ để lại cho chàng, nhưng anh ta không thể ngang nhiên thừa hưởng. Khi mà dân làng đã bỏ quê nhà đã 12 năm. Nếu tự dưng có anh chàng lạ mặt đến nhà của phú ông đào bới tìm kho tàng, thì dân làng sẽ vu khống anh ta là kẻ trộm. Thế là bằng sự khôn ngoan, cùng Hắc Hồ Saka đã đi làm thuê, cần cù làm việc, bình tĩnh sống kiềm chế bản thân, nuôi sống hợp lẽ đạo với hành động biết cân nhắc, không sao lãng, Nhờ vậy mà cuối cùng địa vị và tài sản của tổ phụ cũng thuộc về chàng ta một cách danh chánh ngôn thuận. Bãi đức tính này đã đem lại văn, danh vọng cho thanh niên Kumbhako Saka, đó là siêng năng, Uthana, bình tĩnh, Satima, nghề nghiệp lương thiện, Suchikam, hành động biết tự kiềm chế, sanh nhát, nuôi sống hợp pháp, Thammachi Quy và không dễ vui Appamatta. Bãi đức tính này cũng là đức lành, là pháp hảo, đúng cho người tu tập hành theo. Người tại gia hành theo bãi đức tính lành ấy sẽ thành tựu lợi ích cho hàng tại gia. Bậc xuất gia hành theo bãi pháp hảo này sẽ thành tựu lợi ích cho hàng xuất gia. Biên soạn giáo trình tùy theo tệ siêu. Thì con xin được um, đọc bài kệ thành Pháp Sư. Gọi Đức Phật viên thành chánh giác, gẫm đạo màu diệu pháp cao thâm, phân vân chưa chuyển pháp luân, phạm thiên hậu Phật, tâm thành cầu sinh. Bạch Thế Tôn muôn nghìn ân đức, pháp vô biên mạng. Mạng túc khai, chúng sanh ít bụi, mai mà đủ duyên. Như hoa sen đẹp sinh mùa hạ, đóa vương cao, đóa lạ mặt hồ, đóa còn tận đáy bùng nhơ. Chúng sanh căn trí tỏ mờ khác nhau, vì bí mẫn ngưỡng cầu tế độ ngự thuyền từ cứu khổ quần mê chúc duyên chúc phước bồ đề chúc nhân chúc quả quay về thiện tâm phạm thiên vẫn vi trần phủ phục lời thiết tha bi đức sáng ngời pháp vương im lặng nhận lời về vườn lộc giả vì đời chuyển luân thuyết trung đạo kiều trần đại ngộ liễu niết bàn vô khổ vô sanh Thế gian tam bảo tự thành, tỳ khéo năm vị đạo hành viên dung. Rồi từ đâu tỉnh giấc mộng trường, giải dầu nắng gió tuyết sương, hoàng khai giáo hóa mở đường độ sinh. Bởi cứ tích sự tình ngày trước, tại Phạm Thiên mãi được tán dương, kính thành dân cúng qua hương, thỉnh ngài thuyết pháp nói đường từ bi.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 Chúng con cung thỉnh Hòa Thượng Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. <coughs> Ở Bồ Bụt Thầy nha. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo Pháp, kính đảnh lễ tâm chúng. Kính chào Hòa Thượng Giác Đẳng, thượng tọa Bình Hạnh thượng tọa Ấp Tân cùng chư tụng đức có mặt trong rừng Tân chào tất cả quý bà quý cô tu nữ và chư Phật tử ở kính thưa quý vị hôm nay chúng ta học câu lễ sung thứ hai mà đã quạt giá vẫn không dễ vui tức là bài kệ Pháp Cú 24 bài kệ Pháp Cú 24 này có nhiều điều lợi lạc cho chúng ta khi mà chúng ta đọc kỹ vì duyên sự và chú giải mỗi một ngày mỗi một tuần chúng ta học hay, nhưng nếu mà chúng ta thuộc lòng cả về Pali nghĩa Việt và ý nghĩa nghĩa lý của bài kệ đó thì à, không bao lâu chúng ta sẽ có được một vốn trí tuệ ở trong Phật pháp rất là quan hỷ đó là cái cách mà chúng ta học Phật pháp vì nghĩ đến lợi ích này cho nên ờ, đề nghị với hòa thượng nhất đẳng là để chuyển qua ờ, học bali Pháp Cú nó sẽ có lợi ích hơn là khi mà chúng ta học ờ, về phản ngữ bali người cư sĩ chúng ta học phần ngữ Bali đó chúng ta học rồi chúng ta làm bài tập rồi để vậy thôi nhưng mà không biết phải để làm cái gì bởi vì chúng ta không có dịch kinh chú giải để làm gì chú giải Bali hay là chúng ta dịch kinh Bali để làm cái gì cái chuyện đó thì chưa tăng đã làm cho nên khi mà chúng ta học Pali Pháp Cú thì cái điều này sẽ có lợi ích nhiều cho chúng ta nếu mà quý vị muốn biết cái từ muốn biết mỗi mỗi từ ở trong cái câu kinh pháp cú ý nghĩa như thế nào thì chúng ta xem cái phần tích văn còn nếu mà chúng ta học bài kệ đó, thì chúng ta xem cái phần chánh văn ba vâng. muốn tìm hiểu cái nghĩa văn xuôi đó thì chúng ta sẽ xem cái phần chuyển văn mà chúng ta nên nhớ là cái phần chuyển văn đó là khi mà sắp xếp lại bài kệ ờ, thành văn xuôi thì ờ, sẽ quán đổi cái vị trí của các từ trong câu kệ cho nên ở đây khi mà chúng ta học thuộc lòng không pháp cú thì chúng ta đừng học thuộc lòng cái câu Bali chuyển văn và chúng ta học câu Bali chính văn Uttanavato Satipato Suchikamassa Sammakkarido Sanyatasaka Thammacha Chivido Apamattasa và Sophie Wattati chúng ta học như vậy thì cũng hay lắm thú vị thì hôm nay chúng ta học cái về kệ này đó là nói về cái câu chuyện của thanh niên cơm tác khô sắc cát đặt qua duyên sự dầu à, đã tóm lược nhưng mà chúng ta vẫn rõ biết được cái tình tiết của câu chuyện chúng ta cố ý là làm cho nó rõ cái tình tiết của câu chuyện để mà dẫn nhập cho cái bài kệ chàng thiên niên biết thân biết phận đã bỏ quê nhà lánh nạn dịch dịch bệnh trong suốt 12 năm rồi khi trở về nhà cũ của cha mẹ mình cha mẹ đã dặn là có cái số tài sản có 400 ngàn tiền vàng được chung có giấu ở dưới nền nhà đã suy nghĩ bây giờ mình đã lớn rồi thay hình đổi dạng hồi đi thì còn bé mới có cỡ khoảng chừng 10 à, tuổi thôi nhưng mà khi mà trở về thành một chàng thanh niên hai mươi mấy tuổi rồi thì thay hình đổi dạng như thế dân làng dịch không ra và nếu bây giờ mình à, ngang nhiên đào sới cái nền nhà để mà lấy tiền xài đó thì người ta nói rằng mình là tên trộm nghĩ vậy chàng thanh niên Kumpasaka đã tạm thời là một người dân tứ xứ đi đến cái gọi là ngày và đi làm thuê làm mướn chờ cơ hội đến khi mà đức vua Bimbisara đi về hành xuống dân chúng thì lúc được nghe cái giọng nói của chàng cầm trận Hosaka thì vua có cái biệt tài chỉ nghe tiếng nói thôi nghe âm thanh là biết người đó là vận mệnh tốt xấu như thế nào cho nên sau đó đức vua liền cho người phi tần và vua sủng ái và tin tưởng và dẫn theo công chúa bé nhỏ đi theo sau khi đã thân quen lấy được niềm tin thì dần dần họ vận thật của chàng thanh niên cùng với sụp khô sa thì lúc bây giờ vua cho người đi đến theo lời khai của Kosaka để đào cái đợt nhà lên và lấy những cái châm tiền vàng lên và đếm đủ cái số tiền dư là anh ta đã khai và do vậy đức vua xác nhận cái lai lịch của anh ta là con của nhà trưởng giả đã qua đời cách đây 12 năm và vua đã phong cái danh hiệu là Mahasati đại trưởng giả và cái sự việc này đã được đem đến Đức Phật và một lần nữa Đức Phật ngài cũng đã xác chứng anh ta là một người thật sự là con của ông bá hộ đó và ngài đã thuyết lên cái bài kệ trí tuệ và nay cái danh vọng được danh chánh ngôn thuận và thú vị ở trong bài kệ này đức phật ngài đã nói lên bảy cái đặc điểm hay là bảy cái đức tính của một người khôn ngoan bảy cái đức tính này đã đem lại danh vọng cho thanh niên cùng các khô sắc cá một là siêng si năng thành nát tim ba ba là nghề nghiệp lương thiện suốt chi cầm mắt bốn là hành động cân nhắc disamakari năm là biết tự kiềm chế Sanyata sáu là nuôi sống hợp pháp bảy là không dễ vui Appamatta bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về bảy cái đức tính này có lợi ích nhưng mà cũng vẫn có lợi ích cho những bậc xuất gia chỉ có điều là ý nghĩa nó khác nhau một chút thôi thưa quý vị thứ nhất là sinh năng của thanh ác một người cư sĩ mà có cái sự siêng năng cần cù không có ý lại vào tiền bạc tài sản mà lười biếng chỉ biết ngồi đó mà ăn hưởng thì người cư sĩ có sự siêng năng đó Đức Phật gọi là có lợi hiện tại như ở trong Tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật giải về bốn pháp lợi hiện tại để thật thầm mắt tháp lợi hiện tại cho người cư sĩ Uttanasapada tức là có cái sự chăm chỉ siêng năng tháo phát trong cái nghề nghiệp thì ở đây đó thanh niên khô sắc cá và cha mẹ để lại nhưng mà anh ta không có ý lại anh ta dùng cái công sức của mình đi làm thuê làm mướn chứ không ỷ lệ tài sản đã có anh ta siêng năng nỗ lực ai thuê cái việc gì cũng làm nhờ vậy mà anh ta một là che giấu được thân phận không đúng lúc thì không có lộ diện thứ hai nữa là trong cái thời với cái sự cần cù chăm chỉ anh ta đã trở thành một người có cái đức tấn siêng năng mà một người gia chủ phải có người hoa đó thú vị mặc dù à, họ có cái tiệm buôn nhưng mà con cái của họ lớn lên họ họ không có để cho con cái đã thừa hưởng cái tiệm buôn đó đâu bởi vì từ nhỏ lớn nó sống ở trong cái sự à, sung túc tiền của thì nó sẽ phát phá sản người cha người mẹ đó gửi cho nó đi làm thuê làm mướn hay gọi là đi ở đợi cho cái cái tiệm buôn khác và rất là nghiêm khắc không có cho nó ỷ lại cái cái tài sản tiền bạc ở nhà mà phải đi làm để kiếm sống và khi nó đi đến làm thuê làm mướn cho cái tiệm buôn khác đó, một là nó học hỏi được nhiều kinh nghiệm buôn bán để sau này nó về nó thừa hưởng cái tiệm nó đã có được cái bản lĩnh rồi thứ hai nữa là đi làm thuê là muốn có được đồng tiền nó mới quý trọng cái đồng tiền đó vì sau này khi mà làm chủ một một hiệu buôn thì nó mới biết quý trọng cái đồng tiền người hoa họ có quan niệm như vậy cho nên đa phần hồi xưa đó là con cái của họ đều thành công hết cứ cha truyền con nối cứ như vậy chứ không phải giống như cái người việt của chúng ta cha mẹ giàu có thì bắt đầu cưng con như con đua đòi cái gì thì cũng chiều theo hết á thế là con lớn lên thì nó hư cha mẹ mà qua đời để tài sản cho nó nó ăn cũng sạch nghiệp thôi nó cũng không làm được gì gì bởi vì nó đã lừa biến nó quen rồi ăn ở không quen rồi cho nên ở đây cái điều thứ nhất ở thành á cái đức tánh thì cũng hay như thưa quý vị riêng về cái người tại người xuất gia đó thì cái cái pháp mà Uthana và Tô Uthana qua là điều rất cần người xuất gia thì không phải siêng năng là nghề nghiệp nhưng mà đối với bậc xuất đi vào xuất gia mà có cái sự tinh tấn nỗ lực pháp học hay là pháp hành thì vị đó sẽ nên người khi mà tu càng ngày càng thâm niên tuổi hạ càng cao thì phải giỏi mới được kinh nghiệm trong cái việc tu tập mà dỗ gian ở trong cái vấn đề kinh điển tâm tạng thì như vậy mới có thể làm cái chỗ nương tựa cho cho cái đoàn hậu tấn chứ còn nếu mà xuất thì chỉ biết sống nhờ vào cái sự cúng dường hộ độ của người cư sĩ nhưng mà hoàn toàn biến nhát không có chịu học không có chịu hành cứ là tu lâu thành sư cụ sau này chỉ là làm đôn sư có cái bộ ngã để mà giữ chùa để mà sách dèm đi cho tăng thôi thì như vậy giáo pháp sẽ bị biến mất cho nên cái pháp thứ nhất á, cũng rất cần thiết cho cái người xuất gia cái pháp thứ hai gọi là sativa chữ sativa ở đây đúng nghĩa là người có chánh niệm nhưng mà chúng ta phải hiểu dịch là chữ ức niệm hay là chánh niệm nó có tính cách chuyên môn cho nên ở đây chúng ta phải phải hiểu rằng là chữ Satima Satimantu là người có cái sự tỉnh táo người có sự bình tĩnh nghĩa là có cái trí nhớ đầy đủ sáng suốt làm cái gì cũng biết rõ mình đang làm cái đó thì đối với vị ờ, đối với người tại dân cư sĩ đó thì không có lơ đễnh không có quên lãng không có lẩn thẩn thì như vậy sẽ giúp cho người cư sĩ đó họ gìn giữ tài sản được tốt như ở trong cái bài kinh ờ, đi khai chân đúng về cái chi pháp thứ hai lợi ích cho người tại gia cư sĩ đó lợi ích hiện tại cho người tại gia cư sĩ là Đức Phật đã dạy Anurakha Sampada tức là ngoài cái việc mà tinh tấn siêng năng tạo dựng tài sản ra cái điều thứ hai nghĩa là vị đó phải biết cách gìn giữ tài sản đã có đừng để cho thất thoát để giữ được tài sản là người đó phải có cái sự tỉnh táo lưu khi gọi là có niệm bây giờ chúng ta ra đường đi đến chỗ đông người chúng ta mang theo tiền bạc ở trong túi ở trong giỏ mà mình đi mình lo mình nhìn chỗ này ngó chỗ kia cái tâm lơ đễnh phóng vật như vậy đó thất niệm như vậy đó lúc đó kẻ kẻ trộm nó rọc vỏ để nó lấy tiền hồi nào mình không hay nó cướp lấy tài sản hồi nào mình không không biết đến lúc đó mình sầu muộn cũng như ở trong nhà vậy nhà có tiền bạc có tài sản mà lại lơ đễnh cửa nẻo không có đóng quên đi khi mà đi ra ngoài thì không có khóa cửa nhà lại không có cẩn thận cất tài sản thì đến chừng nó hao hụt nó mất đi thì lúc đó mình sầu muộn cho nên người cư sĩ phải hết sức là tỉnh táo ở trong cái việc mà gìn giữ tài sản đã có ở đây cái từ satima là quan trọng là đức phật ngài dạy rằng trong cái bài kinh đại niệm xứ đức phật ngài dạy vị tỳ kheo thế nào gọi là vị tỳ kheo có chánh niệm tức là có chánh niệm khi đi khi đứng khi nằm khi ngồi có chánh niệm khi đắp y khi mang bát khi ngó tới ngó lui có chánh niệm khi đại tiện tiểu tiện nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng có cái sự ghi nhớ biết mình thì, như vậy đó cho cái vị tỳ kheo đó ngăn chặn được những cái phiền não nó sanh khởi ở trong à, bốn cái điều giới gọi là tứ thanh tịnh giới của một xuất gia trong đó có cái gọi là Indriya Sangwara Sila tức là cái giới thu thúc lục căn thì ở đây giới thu thúc lục căn được thành tựu là do nhờ có chánh niệm do satya do nhờ có niệm khi vị tỳ kheo mắt thấy sắc tai nghe tiếng mũi ngửi mùi lưỡi nếm vị vị đó có chánh niệm thấy biết là thấy nghe biết là nghe ngửi biết là ngửi đến biết là đến xúc chạm biết là xúc chạm suy nghĩ biết là suy nghĩ khi có chánh niệm như vậy vị này không nắm tướng chung không nắm tướng riêng và nhờ như vậy cho nên tham ái ưu vi không sanh khởi do vị này phòng hộ được cho nên này Sariputta ngài cũng có nói cái chỗ đó tức là trong tứ chánh cần đó, cái gọi là thận cần pahana pathana à, sankarat pathana à, thận cần tức là tinh tấn ngăn ngừa những ác và thiện pháp chưa sanh đừng cho sinh khởi đó là vị tỳ kheo có chánh niệm thu thúc các căn giờ như vậy mà phiền não nó không có đột nhập khi thấy khi nghe khi ngửi khi nếm khi đụng khi suy nghĩ cho nên đối với bậc xuất gia như vậy cái pháp thứ hai này cái đức tánh thứ hai này vẫn có lợi ích cho cái người tại gia và người xuất gia luôn nhưng mà đức phật là thuyết ở đây đó vì đề cập đến cái trường hợp của thanh niên câm đặc khô sắc cát giả thuyết gì và thứ ba gọi là nghề nghiệp lương thiện cư sĩ thì chữ suchikama ở đây tức là mình làm cái nghề không có tội lỗi anh nói có chất ma đi chữ suchikama ở đây là chúng ta phải hiểu anh nói có chất ma đi mà ở trong kinh Mangalasutta Đức Phật ngài dạy đa năng chất tham gia raya chích nhà tất cả năng chất sang cả hồ anh nói có cha đi cầm mà đi ý tâm mang kelebu tâm mang thì ở trong bài kệ đó bố thí hành đúng pháp tiết độ quyến thuộc làm những cái nghề vô tội thì đó là cái pháp trí tường ở đây đối với người cư sĩ thì những cái nghề nghiệp mà vô tội những cái nghề nghiệp mà lương thiện đó như là những nghề nghiệp nào không phải sát sanh không phải trộm cắp thì những nghề nghiệp đó người nghiệp nghiệp vô tội lại nữa nghề nghiệp của người cư sĩ nó không ảnh hưởng đến cái việc làm hại người khác bằng thân hành hay bằng khẩu hành thì như vậy gọi là số chi cầm mắt thanh niên ờ, cầm phát cầm phát khô sa cá mặc dù là công tử con của nhà bá hộ nhưng mà bây giờ để che giấu thân phận của mình và phải sống lương thiện bằng cách là đi làm thuê mướn làm thuê mướn làm thuê là mướn cũng là một cái việc làm trong sạch lương thiện thưa quý vị mình không có đi gian tham không có cướp giật của ai không có trộm cắp của ai không có lừa gạt của ai là bằng cái công sức của mình để đổi lấy đồng tiền để đổi lấy bát gạo mà ăn thì đó là cái hành động lương thiện xuất gia đó thì chữ xuất chia tâm má cái hành động thanh tịnh ở đây đó là vị này à, luôn luôn có cái sự phản tỉnh về thân hành khẩu hành vẫy hành như ở trong bài kinh Rahulawada Ambalakika Rahulawada giáo giới rầu la tại ambalatika Đức Phật dạy tôn giả Rahula khi con đã làm cái thân hành gì á nói đã thực hiện cái khẩu hành gì hay là đã thực hiện cái ý hành gì thì nó phải phản tỉnh xem coi cái hành động đã làm lời đã nói cái tư tưởng đã suy nghĩ nó là thiện hay là bất thiện nó đưa đến cái sự hạnh phúc hay đau khổ được người trí tán tháng hay là người trí của trách sau khi phản tỉnh lại quan sát đấy mà nếu thấy cái hành động đã làm lời nói đã nói tư tưởng đã về đưa đến sự an lạc được người trí tán thán thì như vậy cũng nên quan hỷ ngày đêm trong thiện pháp còn nếu mà xét thấy cái hành động đã làm lời đã nói tư tưởng đã suy nghĩ mình nói là bất thiện và nhân đưa đến đau khổ bị người trí quở trách thì con phải phát lộ phải sám hối với vị thầy hay là bạn đồng có trí bạn đồng phạm hạnh có trí để không về đối với thân hành khẩu hành ý hành đang thực hiện mà nếu sau khi vãng tỉnh xác thấy cái thân hành khổ hành lý hành đang thực hiện đó mà nó là thiện là nhân đưa đến sự an lạc được bậc ký 8 tháng thì như vậy cũng phải tiếp tục làm tiếp tục nấu tiếp tục suy nghĩ còn nếu mà thấy đó là bất thiện là nhân đương đâu còn bị bậc trí của cách thì không có nên tiếp tục làm không có nên tiếp tục nói không nên tiếp tục suy nghĩ rồi đến cái thân hành khẩu hành ý hành sẽ làm sẽ nói sẽ suy nghĩ trước khi làm trước khi nói trước khi suy nghĩ phải suy xét nếu thấy là thiện thì nên thực hiện nếu thấy đó là bất thiện thì không nên thực hiện cái cách tu tập để làm cho để làm cho cái hành động thanh tịnh tốt đẹp xuống chỉ cầm mắt nó là như vậy thôi quý cho nên ờ, cái chi phần này cái chi phần thứ ba này sĩ mà cũng có lợi cho bậc xuất gia nếu bậc xuất gia làm đúng theo như vậy và thứ tư là cái hành động cân nhắc gọi là đi samakari người cư sĩ ở bên ngoài họ được thành công trong cái nghề nghiệp trong cái công công công chuyện của họ là nhờ họ hành động làm cái việc gì họ cũng biết cân nhắc suy tư mới làm thấy có lợi mới làm thấy bất lợi thì không nên làm thấy nó vô hại thì không làm ở đây thưa quý vị giống như con chim sẻ những con chim khi mà nó đáp xuống đất bằng và nó đi, đi tìm mồi nó ăn nó không có cấm đầu cấm cổ để mà nó mổ nó ăn mà nó ngẩng đầu lên để nó quan sát xung quanh xem có, có động tĩnh gì hay không do đó cho nên dầu cho nó đang ăn như vậy nhưng mà hệ có tiếng động thì nó liền phát hiện và nó bay đi để nó tránh cái sự nguy hiểm thì con người chúng ta trong cuộc sống như vậy chúng ta phải biết hành động cân nhắc chứ không phải là chúng ta nghĩ sau chúng ta làm nếu mà chúng ta không có sự cân nhắc đó, thì thưa quý vị có đôi khi chúng ta bị sai lầm rồi nó đưa đến cái hậu quả nó không có tốt đối với bậc xuất gia thì cái hành động cân nhắc ở đây đó được gọi là Dipako Dipako ở đây tức là có cái sự thận trọng bằng tỉnh giác sampajanya tức là có có sự hiểu biết bốn điều sampajanya hay là tỉnh giác đối với vị xuất gia cái vị mà tu tập đó, một là tỉnh giác đối với điều à, lợi ích và không có lợi sắp ích sát nhá khi mà làm cái gì hành động gì nói lời gì suy nghĩ cái gì cũng phải có sự tỉnh giác xem có hành động đó có lợi hay là bất lợi lợi hay là bất lợi cái tư tưởng đó lợi hay là bất lợi rồi mới làm mới nói mới suy nghĩ đó là cái sự tỉnh giác thứ nhất cái sự tỉnh giác thứ hai gọi là sapa giác sapa nhá tức là có thích hợp hay không thích hợp phải có sự tỉnh giác như đối với một vị tỳ kheo khi mà đi đến một cái nơi nào đó thì phải có sự tỉnh giác cái nơi này mình có nên đến hay là không nên đến đi đường vị tỳ kheo muốn ghé vào cái quán để uống nước thì ở trong đó họ có để là có bán rượu bán bia chẳng hạn thì quý vị ờ, tỳ kheo nên hiểu rằng cái này là agochara tức là phi hành xứ mình không nên đến dầu cho mình không uống mình mua cái thứ khác uống nhưng mà đi vào trong đó người ta cũng đánh giá mình hoặc là đối với vị xuất gia mà đi tham quan thì những cái chỗ rừng núi chùa chiền đền miếu những cái di tích thì nên đến cái chỗ đó thì đi đến được không sao cả nhưng mà chúng ta là vị xuất gia chúng ta phải có sự thận trọng cân nhắc khi mà chúng ta đi đến một cái bãi biển mà nhiều người họ tắm nhất là Ờ, nữ nhân họ đi đến họ tắm ở đó họ mặc những cái bộ đồ bikini chẳng hạn thì như vậy là không nên vị xuất gia không nên đến đó không đi vào quán rượu không đi vào nhà điếm không đi đến cái chỗ công cộng cái chỗ bãi tắm công cộng thôi thôi mấy cái chỗ đó là phải phải hành động cân nhắc trước khi chúng ta đến chứ đâu phải vừa bãi được rồi thứ năm á, là biết tự kiềm chế gọi là sanh sanyata chữ tác ở đây nó từ cái động từ gọi là sanh sanh sangyamati sangyamati đối với người cư sĩ cũng như là người tại gia quý vị người tại gia cũng như người xuất gia người cư sĩ người nào mà biết tự kiềm chế được thì người đó mới đạt đến cái đức tính tốt kiềm chế như thế nào khi mà tham sân khởi kiềm chế được không có biểu lộ ra cái hành động lời nói sân sân khởi biết kiềm chế được tham sân si sân khởi nếu mình không kiềm chế thì nó sẽ dẫn đến cái chỗ hành động thân ác khẩu ác y ý ác cái đó chúng ta phải biết chế ngự phải biết kiềm chế nhất là đối với bậc xuất gia cho dù rằng à, cái buổi cây tâm đó người ta cúng dường những cái thực phẩm ngon hợp với khẩu vị nhưng mà vị tỳ kheo khi ăn phải quá tưởng và phải biết tự kiềm chế ăn vừa đủ để nuôi để nuôi sống trong ngày chứ không nên vì thấy món ăn ngon rồi rồi vị đó lại ăn đến no mà phải mở dây lưng tháo dây lưng cho nó tức là luôn luôn phải biết từng kiềm chế người cư sĩ ở bên ngoài họ có khi họ nóng giận họ có thể thốt lên những cái lời nói văn tục hay là chửi rủa cự cãi nhưng mà đối với bậc xuất gia thì phải biết tự kiềm chế chúng ta phải học theo gương của những bậc như là tôn giả Sariputta Tát chẳng hạn ngày luôn luôn ngày bậc a la hán thì ngày tự kiềm chế cái đó chúng ta đương nhiên rồi nhưng mà chúng ta phải học theo cách đó ngày đang đi khất thực nghĩ rằng nghe nói cái vị tôn giả này có cái cái sự kiềm chế rất hay ta hãy thử vì đó chúng ta đi rình ở phía sau chúng ta đấm một đấm ở trên lưng của tôn giả nhưng mà ngài cũng bình tĩnh cũng bình thường rồi ngài đi đi tới nhưng, nhưng mà ngài chỉ nói rằng cái gì vậy rồi ngài đi tới thì những người dân chúng những dân chúng ở gần đó những người dân gần đó họ thấy được cái cảnh tượng này họ phẫn nộ với bà la môn đó và họ họ bao giờ nhưng mà ngài sẽ là phất nghe tiếng ồn nữa ngài quay lại và ngài hỏi họ sau mà hành hung ông bà la môn đó thì họ mới nói rằng ông bà la môn này vô cớ mà đánh ngài thì ngài nói rằng ông ta đánh ông bà la môn đánh ta chứ đâu phải đánh các ông đâu mà cả ông hành hung ngài kêu họ giải tán thì ông bà la môn lúc bây giờ thấy cái thái độ kềm chế của ngài à, sa đu tám ông ta phục lắm và ông ta đã quy xuống đảnh lễ xin sám hối ngài và trở thành một cận sự nam trong Phật giáo quy tam bảo cho nên ở đây thưa vị cái hơn nhau ở chỗ là người biết kiềm chế là người không biết kiềm chế một người mà gặp chuyện bất bình săn áo săn tay áo vương mình sốc tới la hét chữ rủa cái đó là cái dũng của bậc thất phu còn đối với người có cái sức mạnh tinh thần thì vị đó vẫn điềm nhiên biết kiềm chế bản thân mình không để cho nó điều khiển mất lý trí để hành động mất lý trí để nấu những lời mất mất lý trí thì như vậy cái cách đó là cái cách của các một hiện trí và bậc xuất gia cái điều này rất là quan trọng quan trọng hơn cả người cư sĩ người cư sĩ không có tự kiềm chế được thì người ta không có kiểm trách nhiều nhưng mà đối với bậc xuất gia mà không tự kiềm chế được thì người ta sẽ thị trách thị trách nhiều thưa quý tu tập hơn nhau ở chỗ đó và cái pháp thứ sáu đó trong bài kệ này đức phật ngài khi mà nhắc đến thanh niên công tử ờ, công pháp khô sa cá thì đức phật ngày đó là người tốt luôn luôn nuôi mạng nghĩ đến cái chuyện mình nuôi mạng một cách hợp pháp một cách chân chính bây giờ ở không mà đào tài sản của cha mẹ để lại lấy tiền để mà mua thức ăn mà ăn xài phủ phê thì như vậy đó cũng là cách nuôi sống hợp pháp thì tài sản của cha mẹ anh ta mà nhưng mà ta không làm như vậy vì muốn che giấu thân phận cho nên anh ta nuôi sống bằng cách gì anh ta không có đi lường gạt hay đi cướp gì của ai và anh ta phải đi làm thuê làm mướn cái này là nuôi mạng một cách chân chính đối với người tại gia cư sĩ đó trong những cái nghề tránh mạng những cái nghề như là à, buôn bán người thú hay là đi buôn bán thịt sống rượu buôn bán khí giới buôn bán thuốc độc những cái đó là cái sự nuôi sống tà mạng của người tại gia cư sĩ đối với bậc xuất gia thì cái sự nuôi mạng chân chánh nó còn phải chặt chẽ kỹ lưỡng hơn nữa ở trong bốn cái pháp gọi là tứ thanh tịnh giới của một xuất gia đó, thì trong đó có pháp gọi là ajiva prisuthisila là nuôi mạng trong sạch giới nuôi mạng trong sạch thì cái sự nuôi sống bản thân mình mà đi khoe pháp bậc cao nhân như là thiền định đắc thiền định đắc đạo quả mà mình chưa có chưa tận chứng ngày xưa có nhiều vị tỳ kheo sống tà mạng để khách là bây giờ đối với dân chúng thì họ rất là ngưỡng mộ ái kính và họ quan hệ cúng dường cho những vị sa môn và la môn và những vị tu hành đắc pháp cho nên có một số tiền vị tỳ kheo tà mạng đi nói ướm đi khoe với người khác khác mình đã được cái điều đó là không nên rồi vị tỳ kheo cũng không nên làm bộ tịch giả dối để lường gạt người khác bình thường thì không có thu thúc nhưng mà hễ thấy có phật tử thì nam tính nữ nào mà họ đi đến chùa để làm phước ngày hôm đó có phục lễ thì đắp y vờ cho trang nghiêm giúp y cho thẳng thớm đi tới đi lui có vẻ như trang nghiêm mắt nhìn xuống chỉ thỉnh thoảng mới liếc qua một cái thôi nhưng mà cái liếc đó đó nếu mà người trí mà họ để ý họ nhìn họ sẽ đánh giá được vì đó chỉ là cái sự thu thúc cò thôi cái cách là một cái cách tà mạng hoặc là người xuất gia mà định vợ vị tỳ kheo mà định vợ những đại gia cư sĩ khen ngợi họ rồi ờ, khi mà họ đến thì chào hỏi cười một cách thân tình rồi họ muốn làm cái gì thì vị tỳ kheo đó lại đi đến làm thế cho vân vân cái trường hợp này nó kỳ lắm thưa quý vị đức phật dạy dạy cái đó là cái tà mạng cái đó là sự ngu. dọa cái mà dọa hẫm người khác cũng là cách sống tà mạng thí dụ vụ vì tỳ kheo làm như là mình biết cái chuyện tương lai sẽ xảy ra gì đó cái gì, nhìn người cư sĩ đó mới nói là năm nay là tháng đó sẽ có sự xui rủi vân vân bây giờ phải ráng làm phước đi để mà cho nó qua khỏi cái tăng lề vân vân đó cũng là cái cách dọa làm cho người ta sợ hãi mà người ta cúng dường người ta cung phụng mình và mục liên vô lợi ngoại trừ trường hợp là vị tỳ kheo có cái sự thân thiết với người tại dân cư sĩ muốn tiếp độ họ rồi ờ, có những cái món quà tặng về pháp chẳng hạn thì khác còn cái trường hợp này vị tỳ kheo lấy lời tôi lợi như thế này ví dụ như người cư sĩ khi họ dẫn con cái của họ đi vào con cháu của họ đi vào chùa trong cái dịp đầu năm đầu tháng vị tỳ kheo chịu khó bỏ ra chút ít à, cho con cháo của họ một hộp kẹo hoặc là một cái phong bì lì xì ít ít thôi quý vị rồi những người cư sĩ đó họ thấy như vậy đó cái họ nghĩ rằng cái vị tỳ kheo này lì xì cho con cháu của mình vậy mình hãy cúng dường cho vị tỳ tỳ kheo đó <laughs> thế là họ để vào thơ đương nhiên họ không phải cúng dường bằng bao lì xì nhỏ nhỏ mà họ để đậm hơn chút xíu thì cái đó là lấy lợi câu lợi vân vân tất cả những cái đó, đó đối với đời sống của người xuất gia là hoàn toàn phải tránh hoàn toàn phải tránh Bệ pháp cú này chỉ dành riêng cho cho người ờ, tại gia cư sĩ không đâu và cái điều thứ bảy là cái sự không dễ vui ở còn có tắc sáu pháp kia đó nếu mà vị nào sống đúng siêng năng có chánh niệm hành động vô tội việc làm cân nhắc biết tự kiềm chế nuôi sống hợp pháp thì như vậy được gọi là một vị mà trong cái phẩm không dễ vui này đó là Đức Phật này đã dạy rất nhiều bài kệ liên quan đến cái pháp như là trong cái câu đầu Đức Phật nói rằng Apamado mà tăng ba đăng Pamado mấy trường nô ba đăng Apamatta Namijanti Yepamatta Yathamata Không dễ vui lộ bất tử Dễ vui đạo tử vong Người không dễ vui chết rồi Bởi quả thân vị cái người sống dễ vui là người quên mình họ không có nhận thức được cái tốt cái xấu cái sự an toàn hay là cái sự nguy hiểm họ không phân biệt được cũng giống giống như một người đã chết ấy, thì thì để đó dồn cho người ta đưa lên giàn quả người ta thiêu hay là người ta chôn xuống đất hoặc là người ta quấn vải lại người ta bỏ trong rừng thì cái tử thi không biết gì hết người đã chết rồi cái người sống dễ vui là người như đã chết rồi không dễ vui được Đức Phật ngài tám tháng ngài khen ngợi Appama đăng có sanh sanh tít bậc trí hàng 8 tháng cái sự không dễ vui thì ở đây cái pháp không dễ vui đó nó là một pháp đa tác dụng apamado kusale sutthame एको थमो बहु karu. cho nên bảy ờ, đức tánh này bảy cái đức lành này mà đức phật ngài dạy trong cái bài kệ đó mặc dù ngài dạy để ngài tán tháng về một con người như là công tử Tumpha Kosaka như vậy mà danh vọng được tăng trưởng chú giải giải thích có liên quan đến đời sống người xuất gia mặc dù vị xuất gia không cần phải có danh vọng tăng trưởng nhưng mà khi một xuất gia sống có đủ bảy cái đức lành đó đó thì sẽ là cái bậc khả kính cho các bạn đồng phạm hành và làm chỗ nương cho các bạn đồng phạm hạnh có những vị tỳ kheo mới xuất gia hay là những vị say di mới thì vị đó sẽ nhìn vào cái tấm gương của một vị tỳ kheo có đầy đủ bảy cái đức lành này để mà họ cảm thấy có cái chỗ nương tựa tinh thần là cái bóng mắt bởi vì nếu như sống ở trong chùa một vị tỳ kheo trưởng lão mà không có những cái đức lành như vậy đó thì sẽ không có làm chỗ nương tựa không làm bóng mát không là tấm gương sáng cho các vị tỳ kheo hay là các vị sư di ở trong chùa được bởi thế cái bài kệ này à, nó vừa lợi ích đến cho người tại gia cư sĩ sau khi Đức Thế Tôn là thuyết xong bài kệ này thì công tử công pháp cô sát đã chứng quả dự lưu trở thành một vị thánh đệ tử trong Phật giáo bài kệ có lợi là như vậy chúng tôi cũng hy vọng rằng là mỗi ngày chúng ta à, mỗi một tuần chúng ta có học hai ngày về pháp cú có dịp để chúng ta ôn nhắc lại những cái lời vàng ngọc mà Đức Thế Tôn đã dạy nếu chúng ta biết cách suy nghĩ thì chúng ta có lợi cho hàng xuất gia và cũng có lợi cho hàng tại gia vì có những cái bài kinh mở trong duy sự đang đề cập đến cái câu chuyện của một người tại gia cư sĩ nhưng mà bài kinh đó bài kể đó đức phật là thuyết nếu mà chúng ta cứ nghĩ là khi cho người tại gia cư sĩ thì vị xuất gia không có cần thực hành thì cái điều này chúng ta cũng sai lầm vì những cái thiện pháp mà đức thế tôn ngài đã thuyết những cái thiện pháp đó nó đều đưa đến cái sự an lạc cho chúng ta cả cho nên chúng ta cần phải học hỏi từ cái đó kết thúc cái bài giảng cho cái câu kệ Pháp Cú số 24 hôm nay Và bây giờ thì à, thấy ở trung râm Có Thượng tọa Tỳ Quyền, Thượng tọa Hóc Tân Và xin cung thỉnh và Thượng Giác Đẳng quan Hỷ à, Điều hợp cho cái phần thảo luận với bài kệ hôm nay Hoặc là xin thỉnh và Thượng chia sẻ thêm Trước khi thỉnh chưa tăng thảo luận Nam u Bồ Thầy Sa thú kính trình ờ, Hòa Thượng Thầy Sư với uh, Pháp Thời hôm nay, bài Pháp mang lại nhiều cái lời lạc cho quý Phật tử. Và uh, trước khi Hòa Thượng Đi Nghĩ, xin hỏi Hòa Thượng hai câu thôi. Uh, rồi sau đó thỉnh Hòa Thượng Đi nghỉ và còn lại thì Sư Đệ và Chư Tăng sẽ chia sẻ với nhau, uh, với quý Phật tử. Với Hòa Thượng Thầy Sư là khi mà chúng ta đề cập bài kể này thì rõ ràng là qua kinh văn và cũng như qua bài giảng của hòa thượng đó chúng ta thấy có nhiều cái chi pháp nhưng mà hòa thượng có nghĩ rằng tất cả chi pháp đó đó nó đều nằm ở trong một cái ý nghĩa chung mà chúng ta gọi là uh, dạ chúng ta gọi là không phóng dật dạ không dễ vui có phải như vậy không dạ tại vì ờ, thật ra bài kệ này nằm ở trong phẩm không dễ vui và khi mà mình nói uh, không dễ vui và mình sống với những pháp này là một cách thể hiện cụ thể có bị trở lại kính bạch chư tăng kính thưa quý vị khi nãy chúng tôi đã có trình bày trong cái phần cuối chúng tôi nói rằng là trong sáu cái pháp đầu nó để thể hiện được cái cái đức tính không dễ vui không dễ vui có nghĩa là một người xin năng một người có cái à, sở có cái sở hành thanh tịnh một người có cái hành động biết cân nhắc một người có cái sự kiềm chế một người sống người đôi bạn đúng pháp thì khi mà đức thế tôn ngày nói đến apama apamatasa yaso thì quá thật tí danh vọng của người không dễ vui sẽ được tăng trưởng mắt của cá thì như thế nào được người không dễ vui ngài nói rõ lộ Lothanawato Satamato Suchikamasa Nisamakarino Sanyatasatcha Thamachi Vino Rõ ràng là ở đây đó Là nằm ở trong bảy pháp nhưng mà thực ra sáu pháp đầu là nó được bao bao gồm được hàm xúc ở trong trong cái pháp không chỉ vui apamata cả thì đó là cái ờ, câu trả lời chúng tôi cho cái câu hỏi của hòa thượng như vậy nam mô thầy sa thú kính trân ờ, hòa thượng bên hòa thượng xin hỏi hòa thượng một điều ở đây đó là hôm nay chúng ta nghe một cái duyên sự rất là thú vị đó là một câu chuyện của một thanh niên và trong cái quãng đời niên thiếu uh, đã lập nghiệp và có những điều rất là đáng khoan hỷ nhưng mà từ đó thì Đức Phật ngài đã dạy về cái pháp mà chúng ta được nghe trong uh, kinh uh, pháp cúng và từ pháp này thì hòa thượng cũng giảng luôn là những điều Đức Phật dạy áp dụng cho cả người xuất gia cũng như là người cư sĩ thì pháp á, thì uh, mặc dù khi mà chúng ta nói đến Phật pháp và đôi khi chúng ta nói đến một cái duyên sự đặc biệt đôi khi chúng ta nói đến cho một cá nhân nào đó mà mình có thể đem điều đó đem áp dụng một cách linh động cho cả hai giới xuất gia và tại gia cho cái trường hợp uh, uh, xuất thế cũng như nhập thế uh, cho nhiều cái sự, sự, sự, khác nhau thì hòa thượng có cảm nhận gì về điều này xin kính thỉnh hòa thượng có thể trở lại dạ yeah. <laughs> kính bạch chư tăng kính thưa quý vị thiện pháp thì đã gọi là thiện pháp thì ờ, người xuất gia hay là người tại gia cư sĩ nếu còn đang ở trong cái tình trạng là phạm phu hữu học cần phải an trú trong thiện pháp thực hành thiện pháp thì chúng tôi nghĩ rằng là pháp đó mình có thể thực hành được nhưng mà phải bằng cái sự khéo tác ý thí dụ như đổ tha ná là siêng năng thì bây giờ đối với người tại gia cư sĩ đó, thì chúng ta biết rằng là khi Đức Phật ngài thuyết về thanh niên khô khô ờ, công pháp khô sắc cá thì sự siêng năng ở đây tức là không có ý lại vào tài sản của cha mẹ mà phải đi làm thuê làm mướn cũng phải thức khuya dậy sớm và siêng năng làm với công việc làm thuê làm mướn của mình chúng ta phải hiểu theo cách đó hay là chúng ta hiểu theo cái bài kinh đi khách trên núi mà đức phật ngài dạy người cư sĩ có lỡ trong hiện tại của thanas hay là gọi là cần mãn túc ngài hòa thượng tịnh sự ngài dịch là cần mãn túc tức là có cái sự đầy đủ cái đức đầy đủ cái đức tính siêng năng cần cù nhưng mà chữ Uthana đó mà chúng ta áp dụng cho bậc xuất gia đó thì như cái bài kể kế tiếp mà chúng ta sẽ học nay mai đó bài kể số 5 trong cái phẩm này thì Uthane đó Pamadena Sanyamena cha Damena cha đi cái ra, Dipankajira Methavi Kirati nỗ lực không phóng dật tự chế và điều phục bậc trí si hải đảo nước lực có ngập tràn thì rõ ràng là ở đây đó khi ngài đệ cập đến cái câu chuyện của một vị tỳ kheo chú lâm Panthaka nhờ cái sự nỗ lực của thanh ác vân vân và đắc quả a la hán thì như vậy như vậy cái chi pháp của thanh á đó thì chúng ta phải hiểu cái cách là đó là cái sự siêng năng tinh tấn trong cái việc mà thiền định chứ không phải là siêng năng trong nghề nghiệp chúng ta hiểu cách đó cũng như cái chữ Satima Satimato người cư sĩ như Kumbhako Saka thì làm gì lúc đó mà chúng ta gọi là có chánh niệm chúng ta dùng cái chữ có chánh niệm thì như vậy nó không phải là sai nhưng mà đặt không đúng chỗ chúng ta có thể dịch ở đây là đối với người có sự tỉnh táo hay là có sự ý thức rõ ràng có sự bình tĩnh còn đối với bậc xuất gia thì cái này mới gọi là chánh niệm gọi là có chánh niệm có chánh niệm khi đi khi đứng khi nào khi ngồi vân vân phải tùy cũng như chữ suchi kamma là đối với người tại gia cư sĩ thì chỗ này giống như vậy là nghề nghiệp thanh nghề nghiệp trong sạch hay là cái việc làm trong sạch nghề nghiệp lương thiện đi làm thuê làm mướn sống thôi nhưng mà đối với vị xuất gia thì chị trừ chú cầm mát ở đây đó là cái sự thanh tịnh rồi thân hành khẩu hành ý hành do vị đó sống phản tỉnh vậy như hành động cân nhắc cái này chúng ta phải chúng ta nghĩ đến cái chuyện mà thanh niên công pháp Osaka thì chúng ta biết rõ cái sự cân nhắc cái hành động cân nhắc của của chàng thanh niên này là gì anh ta suy nghĩ rằng khi mà đã vắng quê hương 12 năm lúc đi lúc trốn đi thì ta còn nhỏ dạng dân làng họ không nhận ra nếu mà bây giờ ta ngang nhiên mà đào lên cái kho tàng cái gia sản của cha mẹ thì người ta không tin mà người ta có thể vu cáo là một tên trộm như vậy rất là phiền phức cho nên ta phải trước là phải đi kiếm sống để che đậy thân phận chừng nào đúng thời thì mới tiết lộ cái thân phận như vậy là anh ta hành động có sự cân nhắc thì chúng ta hiểu theo cái cách đi samakari là cái sự cân nhắc của một vị xuất gia một vị tỳ kheo khi đi đến ở chỗ nào cũng phải có sự cân nhắc cái chỗ đó là Gocharat hay là Agocharat là hành xứ hay là phi hành xứ chỗ nên đi hay là chỗ không nên đi hãy cân nhắc còn như trường hợp này cũng là một việc cân nhắc có một vị tỳ kheo hành đầu đà ăn một chỗ ngồi buổi sáng sớm sau khi khất thực ăn xong vị đó đi ở nơi khác sẵn tiện dịp ghé qua cái ngôi chùa thăm vị sư bạn vị tỳ kheo bạn thì vì trong khi ghé qua vị sư bạn đang đi khất thực và chờ đợi một chút thì vị tỳ kheo vị sư bạn đó trở về khi mà về tới vị đó sắp phật thực ra và mời cái vị tỳ kheo đầu đà này đó ăn nhưng mà vị tỳ kheo bạn thì không biết vị tỳ kheo này vị tỳ kheo khách tăng là vị đầu đà vui mặc dù à, giờ đó là giờ ăn của các vị tỳ kheo nhưng mà vì vị tỳ kheo đầu đà đó ăn một ngày chỉ ăn một chỗ ngồi tức là đứng dậy thì không bạn ngồi lại mà ăn nữa nhưng mà vị tỳ kheo nó mới suy nghĩ nếu mà ta từ chối lấy lý do gì từ chối không ăn đi nếu mà ta nói rằng là ta hành đầu đà ăn một chỗ ngồi đã ăn xong rồi thì không ăn nữa khiến cho bạn của ta sẽ có cái sự ờ, ngại ngùng ngượng ngùng và làm như vậy giống như là ta khoe cái phẩm hạnh gì khoe pháp ta đi suy tư liền nghĩ rằng cứ hãy mọi việc nó bình thường rồi khi trở về trú xứ phát nguyện lại cho nên vị tỳ kheo này phá cái pháp đầu đà đi nghĩa là ngồi ăn bình thường ngồi ăn chung với cái vị sư bạn của mình một cái bình thường cho đến khi mà vị đó từ giả ra về vị sư bạn cũng không biết rằng bạn của mình là một vị tỳ kheo đầu đà chưa biết thì cái đó cũng là một cái hành động có cân nhắc hay thưa quý vị có cân nhắc vì ở trong cuộc sống này chúng ta không có cái cân nhắc về hành vi không nhắc không có cái sai lầm mà có đôi khi đó mình vô tình mình làm cho người khác khó chịu cho nên làm việc gì cũng phải có sự cân nhắc thì cái sự cân nhắc đó nó vừa là pháp của người tại gia cư sĩ mà cũng vừa là pháp của người xuất gia cho nên ờ, chúng tôi nghĩ rằng trong bảy cái pháp của bài kệ ngày hôm nay đó thì chúng ta chẳng những bảy pháp của bài kệ ngày hôm nay mà luôn cả những cái pháp khác trong những bài kệ khác mà Đức Phật hành thuyết thì vị tỳ kheo vị xuất gia vẫn có thể áp dụng thực hành theo cái lĩnh vực của mình được cũng như có những người phật tử họ nói tại sao mà ngài thuyết những cái bài kinh đó cái bài kinh đức phật ngài thuyết này các tỳ kheo có năm có ba pháp này có bốn pháp này ngài đức phật ngài đang thuyết cho những vị tỳ kheo thì người cơ sĩ chúng con làm sao mà thực hành theo được cái chúng ta mới cười chúng ta nói đương nhiên ở trong cái ngữ cảnh đó là đức phật là thí cho các vị tỳ kheo nhưng mà những cái pháp đó quý vị xét lại xem người ta gia cư sĩ thực hành vẫn được thôi vẫn được thôi thực này các tỳ kheo có ba phước nghiệp sự vì nghiệp do bố thí phước nghiệp sự do trì giới phước phước nghiệp sự do tu tiến damaya punya kriya watu eh, sila maya punya kriya watu wala sawana sila eh, sawana maya sila punya kriya watu Không, chẳng lẽ Đức Phật ngày thuyết ba phước nghiệp sự đó người cư sĩ chúng ta bỏ cái pháp bố thí trì giới tu tu tiến sao cho nên ờ, chúng ta phải hiểu tùy Đức Phật ngày thuyết cho ai không biết nhưng mà cái pháp đó là cái pháp ngoại trừ tầng luật luật nào cho tỳ kheo thì của tỳ kheo cấm chế điều luật nào cho tỳ kheo đi là của tỳ kheo đi nó không liên quan đến người cư sĩ thì người cư sĩ không cần biết cái luật đó thôi cái điều giới đó thôi nhưng mà những cái pháp ở trong kinh tạng rồi trong thắng pháp thì pháp đó người cư sĩ tại gia cũng như người xuất gia đều thực hành được cả thì đây chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của và thượng giáo đẳng như vậy năm mô bổn thầy chân khoa ờ, thượng thời sư với ờ, câu trả lời vừa rồi hôm nay rất là khoan hỷ là nghe bài pháp thì ý nghĩa bài pháp rất là khoan hỷ và cũng thấy được sức khỏe và từ từ siêu khỏe thì cũng hoan hỷ nữa à, bây giờ thầy thỉnh sư huynh đi nghỉ và thật ra ở đây thì chư tăng đang bắt đầu làm lễ đó hôm nay có khóa lễ đặc biệt cầu siêu nên chi uh, uh, xin được kính thỉnh thượng tọa thượng quyền và thượng tọa pháp tân khoa nghị giúp cho phần còn lại và trước khi đi thì xin được có một câu hỏi với thượng tọa pháp tân đó là uh, Puvi Misarat nghe giọng nói của thanh niên Khô Sakat thì vua Bimbisara đã nhận ra rằng đây là một người không phải bình thường à, bởi vì nghe cái cái giọng nói tuy là một người đốc công một người điều hành công việc à, một người thuộc giới quý tộc thì à, thì đó tân có quan hỷ cho biết rằng à, người ta thường nói là xem tướng thì biết cái con người nhưng mà nghe giọng nói thì biết con người và điều này á, nó có biểu hiện cái gì thuộc liên quan đến cái phước tướng không hay phước báo không xin thỉnh ý kiến của thượng tọa Hợp Tân và sau đó thì kính thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền và chư tăng quan thể giúp điều hợp cho phần còn lại à, kính thỉnh quý ngài Dạ, Nam Mô Mút Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Khả Giá. À, con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Hòa Thượng Giác Đẳng, à, thượng tệ xuyên hành để đức tệ tri để đức tệ đức cùng chư tăng kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ cái câu chuyện mà liên quan à, à kệ ngôn pháp cứu hôm nay đó à, được biết đó là được vua Bibistra biết được cái à, nghe được cái âm thanh của người thanh niên người thanh niên này à, do rằng là trước đây là con của một trưởng giả thời gian để thất thoát gia đình ly tán cho nên là à, cậu thanh niên là rất là cần mẫn à, cần mẫn trong công việc cho nên mặc dù là rời xứ đi đấy để làm à, làm một cái việc dẫn đầu công cho người ta khi mà phát ra nói những cái cái tiếng có cái tiếng mà đức vua nghe nhận biết là cái người này không phải là những người không phải là người bình thường à, bởi vì à, âm thanh sắc tướng thì à, nó có thể à, thể hiện lên một cái một cái người à, điển hình như là chúng ta biết rằng là sự thật ra tâm của chúng ta nó liên quan tới tướng à, liên quan tới tướng tâm nó hiện lên tướng ở đây đó thì à, như mình biết đó là nhân vô thập toàn tức là có những cái tướng chúng ta được tốt đẹp nhưng mà có cái tướng chúng ta bị xấu nhưng mà có những cái tướng ẩn nè à, cái tướng tốt ẩn hay còn là cái tướng sâu ẩn thì à, cái điều đó nó cũng tùy thuộc vào cái phước duyên của mỗi người nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là giống như đức à, đức phật ấy, thì à, ngài có 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp thì để nói rằng là ngài là một bậc phước trí sâu toàn đầy đủ cho nên là ngài có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp còn thì à, như chúng ta biết rằng à, có những người có những cái phước tướng rất là trang trọng ừ, nhìn vô là biết người đó họ, họ sang nhưng mà nhiều khi à, mình thấy cái tướng sang của họ nhưng mà họ lại có một cái tướng tướng ẩn nào đó nó không tốt nhưng mà cũng không có họ cũng không phải là người sang được Ừ, ngược lại đó thì à, có những người tướng tuy à, thấy nó nó bần hèn à, nhưng mà rốt cuộc lại họ là có cuộc sống nó sang à, thì ở đây đó là chúng ta cũng biết là nó nó có những cái tướng tốt nó ẩn hay hoặc là có những cái tướng xấu nó ẩn nhưng mà à, thường đó là được bộc lộ hay được cái ở bên ngoài à, điều này nói rằng là chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta không phải là thiên về cái à, à, cái cái câu tướng không phải nhưng mà cái tướng nó liên quan đến cái tâm của chúng ta là cái tâm này đó nó được thể hiện lên cái phước của mỗi mỗi người ừ. khi mà người có đức có phước á, à, thì à, rõ ràng là nó được thể hiện lên à, cái sắc tướng của người đó thí dụ như là một ông vua đó ổng làm vua đó thì dĩ nhiên ổng có cái tướng của cái người làm vua à, hay là cái người giàu thì à, sang trọng thì họ lại có cái phước của cái người sang trọng cho nên người xưa họ mới nói là hữu tâm vô tướng tướng tự tâm sanh tướng tùng tâm diệt đó à, tức là tâm và tướng à, nó liên quan à, khi mà tướng là do tâm sanh à, cái tâm tốt thì nó sẽ hiện lên à, cái tướng tốt nhưng mà cái tâm xấu thì thể hiện lên cái cái tướng nó xấu nhưng mà nếu như mà chúng ta có cái tướng xấu nhưng mà tâm chúng ta tốt nó có thể nó có thể thay đổi nhà nó có thể thay đổi thay đổi trở thành cái tướng tốt được à, ví dụ như là chúng tôi nghe kể là ông à, ông khu trường sơn xưa kia đấy ông khu trường sơn mà chúng ta nghe trong cái câu chuyện mà à, là à, câu câu chuyện mà thất chân của của trung hoa đó thì ông ta có cái à, cái tướng gọi là à, cái tướng mà nó hai cái à, à, chỉ mà nó à, bao xung quanh cái miệng của ông tức là ở trên mép trên á, ở cái, à, à, cái ở cái nhân trung mà đi xuống đó, hai bên thì à, chúng ta biết rằng à, cái tướng đó là nếu như mà người ta xem tướng thì cái tướng đó nó trở thành một cái à, có một điều đó là cái tướng đói cái tướng mà thiếu ăn cái tướng mà thiếu trước phục sau nhưng mà do rằng ông có tu dù là tu của của Trung Hoa à, tu như là một cái người đạo gia tiên giáo ờ, lão giáo vậy đó người đạo gia của Trung Hoa đó. thì à, dĩ nhiên khi mà họ có tu đó thì nó nó nó biến trở thành cái tướng gọi là lưỡng long lưỡng long trân châu có nghĩa là cái tướng của cái người mà dư ăn dư để à, dư ăn dư để thì chúng tôi nói như vậy để cho chúng ta biết rằng cái tướng nó nó ảnh hưởng từ ở cái tâm của mình à, tuy nhiên á, là nói đến nhân quả đó thì à, cái nhân quả đó thì à, chúng ta biết rằng nó có quá khứ à, rồi hiện tại và vị lai à, cho nên là à, bây giờ chúng ta có xấu hay là có tốt gì đó thì à, nó cũng tùy thuộc vào cái cái cái cái nghiệp nghiệp của chúng ta trong quá khứ bao gồm cả nghiệp thiện và nghiệp bất thiện thì ở đây à, à, chúng tôi nghĩ rằng là à, một cái người tu tập đối trong Phật giáo chúng ta cũng không phải thiên về cái tướng đức hoàn toàn nhưng mà rõ ràng là chúng ta biết tích đức chúng ta biết tạo những cái thiện sự ở trong đời sống thì chúng ta có được những cái cái cái cái cái phước rất là lớn cái phước rất là lớn trong cái đời ờ, sống tu hành cũng vậy à, khi mà mình ờ, mình biết rằng à, ngay cả cái suy nghĩ của mình à, cái suy nghĩ của mình mình biết tu rồi thì cái tư duy của mình cũng phải là tư duy nó tư duy gọi là tránh tư duy ừ, ví dụ như như à, nghĩ đến dục tham à, nghĩ đến cái sân hận rồi nghĩ đến cái sự não hại uh, quan trái đó thì cái đó là cái tư duy đó là tư duy bất thiện uh, hay là tư duy gọi là tà tư duy nhưng khi mà mình mình mình mình tập cho cái tâm của mình mình có cái chánh tư duy tức là cái ý nghiệp của mình nó tốt ừ, cái ý nghiệp của mình nó tốt mình có đừng có cái suy nghĩ ờ, tư duy ở trong cái tham dục tư duy ở trong cái sân hận hay là tư duy trong cái sự não hại thì khi mà mình mình mình có những cái tư duy chân chánh như vậy đó gọi là chánh tư duy từ cái nghĩ cái chánh tư duy đó đó thì cái hành động hoặc là cái việc làm cái lời nói của mình nó cũng thể chuyển hóa dạ, nó có thể chuyển hóa bây giờ mình à, mình không làm việc ác nhưng mà ngược lại thì mình làm việc thiện thôi dạ, từ là bố thí hay là mình rồi hoặc là mình mượn cái thân này để mà mình tu tập tu tiến à, chẳng hạn là như vậy thì cái đó, đó là mình có cái thân nghiệp thiện à, thân nghiệp thiện rồi cái lời nói của mình cũng vậy à, khi mà mình à, nói những lời tốt đẹp nói những lời chân thật nói những lời chân chánh nói những lời mà nó không gây tổn hại hay tổn thương bất cứ một sinh loại nào à, hoặc là chúng ta nói bằng với cái tâm từ à, thì à, có lẽ là mang đến sự an lạc cho người khác rất là nhiều như vậy thì ở đây đó à, khi mà nói đến cái à, cái cái lời nói cũng vậy cái khẩu nghiệp cũng vậy à, mình không nói những lời thô ác nhưng ngược lại là mình nói những lời hiền thiện mình nói những lời chân thật hay là mình nói phát xuất từ ở cái chúng tôi nghĩ rằng đó cũng là cái sự chuyển hóa ở trong đời sống à, chuyển hóa trong đời sống à, tu trong Phật giáo đó là Ờ, mình ờ, chuyển hóa à, tu là sửa mà à, sửa cái lời nói sửa cái hành động và sửa cái tư duy của mình hay là cái suy nghĩ của mình thì khi mà mình có sửa như vậy thì mới mới trở thành là à, cái người hiền à, cái người thiện hay là à, trở thành một bậc thánh được à, trở thành một bậc thánh được bởi vì vậy cho nên là um, trong cái cuộc đời này đó à, nếu một người mà à, biết tu á, thì người ta à, thí dụ như mình mình mình có tu á, thì tự động có những cái phước nhất định nha dạ. yeah. tự động mình có cái phước nhất định còn nếu mà mình không biết tu á, thì à, cái bởi vì khi mà người ta à, coi bối hay là coi tướng gì đó à, người ta dự đoán à, chúng ta cũng biết đó phật không có cái à, đón tương lai ừ, phật không có cái cách giáo hóa nữa tương lai mà tức là tiên tri à, không có cái tiên tri và đức phật cũng không có cái giáo hóa là à, là là là là biến hiện thần thông mà đức phật chỉ là, là có dùng một cách duy nhất đó là gọi là thuyết pháp giáo hóa cho nên đức phật này nói rằng là ngay cả cái biến hiện thần thông á, thì đến một lúc nào đã mà thần thông thì người ta cũng không đến với Phật pháp này nữa người ta cũng không hướng thiện được hoặc là mình đón về tương lai hay tiên tri về việc này việc nọ mặc dù là tri uh, quá khứ ờ, tri vị lai như thế này thế nọ à, mình đón ra thì chính xác đó nhưng mà rồi đến khi mà mình hết đón những điều đó đó thì người ta cũng không còn trở về những cái điều hướng thiện nữa chỉ có cách là đức phật ngài nói là trong ba cái cách giáo, giáo hóa đó, thì ngài chỉ có dùng thuyết pháp giáo hóa và điều đó được nói đến 45 năm hoàng pháp của đức phật ờ, à, ngài đây đó ở trên toàn cõi ấn độ để ngài thuyết pháp rồi ngài độ đời ngài à, thuyết pháp từ quan quân cho đến những người thương buôn cho đến những thứ dân bình thường đó, thì ngài đều tiếp độ hết nếu người nào có duyên thì à, đức phật ngài tiếp độ cho nên ở đây đó là cái đối với phật pháp đó, thì phật dạy cho mình tu à, để chuyển hóa à, chứ không phải là à, dạy cho mình một cái điều gì để mà mình cầu sinh mà đức phật dạy cho mình tu để chuyển hóa chuyển hóa từ một cái người mà à, không tốt không không thiền hiền thiện hung dữ đó thì trở thành một cái người hiền thiện à, hiền thiện à, từ một cái người à, à phàm phu á, à, thì trở thành một thành thánh thành phật à, là như vậy giáo pháp là ở hiện tại cũng như là ở trong tương lai và đặc biệt là à, tối thượng à, tối thượng cho nên rằng là nhờ cái sự mà tinh cần đó nhờ cái sự mà không dễ vui đó Ờ, mà chúng ta nãy nghe hòa thượng ờ, tỳ siêu giảng đó đó là à, abamado tức là không có dễ vui còn ngược lại là bamado tức là sự dễ vui à, sự sự uh, sự lơ đễnh sự chảnh mãn à, ở trong cái phận sự của mình à, ngay cả cái người tu cũng vậy khi mà mình chảnh mãn thì mình không có cái sự tiến bộ xa xúc à, cũng như vậy thì cái người đời cũng vậy khi mà họ chờ họ thì họ không thể nào có được cái sự thành công à, chẳng hạn như một cậu thanh niên à, nhờ cái sự chuyên cần đó nhờ cái sự không dễ vui đó mà cậu ta à, được nhận lại cái tài sản mà sau này trở thành một cái người giàu có ừ, ở trong xã hội là như vậy thì đây là cái ý mà chúng tôi xin được chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi của hòa thượng giác đẳng ừ, bây giờ đó thì à, không biết là thượng tọa tự quyền có mặt trước máy không ạ à? dạ thượng tọa tự quyền à. dạ thấy hình như là thượng tọa tự quyền đã đưa tài à, dạ, có mặt dạ. à, kính thỉnh thượng tọa tự quyền à, chia sẻ trong cái ý nghĩa là không có sự dễ vui đó như thế nào là dễ vui ờ, không dễ vui ờ, lại mang đến cái sự lợi lạc lớn ở trong cái đời sống tu hành của một một cái người tu ờ, kính thỉnh thượng tọa tự nguyện chia sẻ trong cái thời gian còn lại kính thỉnh dạ kính tri ân đến thượng tọa pháp tân kính bạch quý ngài kính thưa toàn thể quý vị ừ, có thể nói rằng đó là một cái nếu như chúng ta dễ vui đó là chịu phần tai hại mà chúng ta không dễ vui thì một phần pháp bởi vì khi chúng ta biết dễ vui tức là bất thiện khởi sanh bởi vì ở đó chính là si phóng dật và tâm si nó ngự trị đến điều khiển tham và sân và đa phần tức là tham thì đó là chúng ta chịu phần tai hại hãy mà tham nó khởi sanh lên thì bảo chỉ dạy chúng ta phải thích mến thương mong muốn điều này mong muốn điều nọ hay nhớ tưởng những cái việc vui những cái việc gì đã qua và từ đó chúng ta mới à, có à, sân tầm dục tầm hại tầm vân vân nó khởi sanh lên chúng ta dễ vui từ cái chỗ dễ vui chúng ta phóng dật đó thì xem như chúng ta không tự làm chủ cái bản thân của mình cho nên chúng ta dễ bốc đồng dễ có thể bực bội dễ có thể khó chịu với mọi tình huống mà nhiều khi làm rồi hối hận nói rồi hối hận làm rồi hối hận thì đây cũng chính là do chúng ta không có có kiểm soát được tức là do phóng vật nó đã đã ngự trị thì tâm chúng ta mới sân hận chúng ta mới ganh ghét chúng ta mới quán hờn cho nên phải nói rằng nếu như mà à, cũng như khi mà tu thiền quán khi chúng ta khởi sanh lên phóng vật thì chúng ta biết đây là bất thiện thì bất thiện đưa đến đau khổ chúng ta đã rời xa cái chánh niệm hay chúng ta đã rời xa cái đề mục quay về với cái đề mục của mình tức là niệm về hơi thở hay niệm về thọ niệm về tâm niệm về pháp vân vân thì phải nói rằng cái sự tu tập nó đặt trọng rất là nhiều cái trọng tâm ở trong cái cái sự không dễ vui và sự dễ vui này chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta học hiểu Phật Pháp hay chúng ta nghe nhiều giảng nhiều nó gọi là vững vàng đâu chưa chắc bởi vì khi mà nếu như không nuôi dưỡng không nuôi dưỡng không khéo phòng hộ không khéo à, và chúng ta ngăn ngừa thì chắc chắn rằng chuyện gì nó cũng có thể khởi sanh lên được và nó chưa nói tức là có thể nói rằng là cái nghiệp ở trong quá khứ của chúng ta nó nó nó, nó nhiều lắm và nó lớn lắm thì có thể nó chi phối toàn phần những gì mà chúng ta hiện hữu tại nơi đây mình nghĩ mình không nghĩ người đó không thể nào mà làm như vậy nhưng lại làm mình nghĩ người đó không thể nào bị như vậy nhưng lại bị người đó là người tu thì cũng không phải là một chuyện lạ bởi vì tâm phóng dật đã xuất hiện và trước nhất là cái nghiệp ở trong quá khứ nó đã dẫn chúng ta và khi chúng ta bực lên thì có nhiều người phải nói là khủng khiếp và kính thưa quý vị chính tự bản thân chúng tôi đó chúng tôi cũng có tự thấy có nhiều khi mình sân có nhiều khi mình bực bội mà mình cảm thấy rằng ủa tại sao kỳ như vậy tại sao mà mình mình tu mà mình lại sân như vậy mình tu là khi mà mình nói như vậy hơi quá đáng thì chúng tôi cũng hối hận ở đây chúng tôi nói nói bằng cái tâm thật với chính mình chúng nói ai rồi có đôi khi đó mình bị người ta nói như thế này mình bị người ta nói như thế kia mình khám nhấn mình khám nhấn thật là khám nhấn lúc có những lúc tu nhưng những lúc mà quý vị quên đi cái tự nhiên nó bực một cái là quý vị biết bao nhiêu cái bậc cái mình mình nấu ra nhưng điều sự thật ra lúc đó đó cũng may mắn á, là khi mà nấu một hồi á, thì nó phát hiện không được không được thì lúc đó thì nó chặn lại thì nó cũng may mắn là như thế chứ còn nếu như phải nói rằng chính nếu như tâm tự từ một con người mà hiểu biết chứ phải đừng có để nghĩ rằng mà mà tu lâu lên sư cũ có như tu lâu có nghĩa là chắc mình không có bị cái đó không bị cái tham bị cái sân bị cái si cái điều đó chúng tôi chỉ nói với tự thân thôi chứ còn không dám bình phẩm về cái người khác bởi vì à, chúng ta nhưng phải nói rất là khó rất là khó mà nếu chúng ta không muốn tâm của chúng ta không sân mà chúng ta muốn cái thiện tâm chúng ta khởi lên muốn từ tâm của chúng ta khởi lên hay <coughs> là để chúng ta ly dục một phận thì chúng ta phải quán phải tu quán là tu quán bất tịnh để đoạn trừ cái tham dục là tu quán về vô thường để chúng ta đoạn trừ cái à, cái mà mà mà chúng ta cho rằng nó nó tốt nó đẹp nó hay rồi chúng ta tu tập từ tâm chúng ta mới đoạn trừ cái sân thì chúng ta nói nghĩ không được đừng sân hận mong rằng tâm mình hãy luôn luôn mát mẻ dù hoàn cảnh nào mình cũng nói với tự tâm không nói với sân tâm kính thưa chúng ta nói mà chúng ta không làm kính thưa quý khi chúng ta nói lên cái từ bực bội mà chúng ta biết chúng ta đã quá sai rồi đã quá sân rồi thì lúc đó chúng ta đã ý niệm được tu tập đó mà chính chúng tôi đã từng từng từng thấy như vậy và cũng từng buồn và cho mình như vậy chúng ta biết được chúng ta à chúng ta sân là nó sai là nó là một mô phật rồi là xa thú rồi Chứ còn nhiều người sân mà cho rằng tôi không sai. Tại sao mà nói sai tôi như vậy? Tại sao mà nói xấu tôi như vậy? Tại sao đặt điều đặt chuyện tôi như vậy? Mà tại sao? Tại sao? Mà khi mình nói trong một cái sự bực bội, trong sự khó chịu. Không bằng một cái tâm từ bi, không bằng một cái tâm nhẹ nhàng, không bằng một cái tâm cái tâm thật của mình. Nói như vậy đó, chứ mình đừng có nghĩ rằng là à, cái điều đúng mà bị người ta nói sai hay cái điều sai mà người ta nói đúng hay là trong cái sự vô tình nhiều khi chưa rõ bực bội khó chịu mà chúng ta nhớ rất là dễ khi quý vị đang có một cái cái cái cái cái cái cái, cái, cái bực bội khó chịu gì ấy, thì chúng ta dễ phát cáo và đây cũng chính là cái điều mà chúng ta tu tập khi chúng ta người ta phát cáo với mình mình biết bình tĩnh mình hiểu mình hiểu được mình chính mình nghiệm là tự mình thì ra họ chắc cũng cái tâm của họ họ đang bị dao động tâm họ bị bị cái cái cái cái cái cái chấp thủ đó mà họ chưa có thể gỡ được thì đứng trên cái nhìn tu tập á đó, đúng đấy chúng tôi đang ví dụ một trong hoàn cảnh thực tế luôn thì chúng ta sẽ chuyển hóa được cho mình là người thì tại sao chúng ta không biết không nhẫn khi người ta chửi mình tại sao chúng ta biết tham tham nhận khi người ta nói không đúng về mình vân vân hay là mình tự nghiệm lại thì thôi có như là cái duyên mình không có với người thì người ta sẽ sẽ nghĩ xấu về mình sẽ nói xấu về mình người ta sẽ không thích mình còn ngược lại tại sao người có thuận duyên với nhau thì dầu nói cách nào người ta cũng cảm và hiểu nói cách nó có sai thì người ta cũng cũng cảm thông mà nói đúng thì người ta rất là vui rất là mừng thì khi chúng ta thấy như thế để tâm của chúng ta không có dễ vui tâm của chúng ta không có bị bị phóng vật nó ngự trị sự ta ra cái sự dễ vui ở đây chính là là quên mình một quên mình thì chúng ta mới buông thả buông thả cho nên tâm sân sân tầm dục tầm hay là sân tầm nó mới khởi lên chúng ta không đi tìm nó, nó vốn đã ngự đó đã ngự trong tức là cái cái phiền não đó ngủ ngầm ở trong tâm ta rồi vì những cái đó là những cái pháp cái mà nên sân tầm hại tầm hoặc dục cái sân độc cái nó ngăn nó che và nó đã đã sẵn sàng trong cái tấm thân của mỗi con người vũ khí về binh lý khí miệng lưỡi vũ khí về tay chân vũ khí về tâm tư của chúng ta là độc dược không cho nên nếu như chúng ta phun độc à, chúng ta rải độc hay chúng ta nghĩ độc thì tự chúng ta trước nhất là chúng ta bị bị độc đó chính là cái tâm của chúng ta không có có cái sự kiểm soát không có thể tự uh, mà kiềm chế với mình và chắc chắn chúng ta sẽ đau khổ nếu như mà à, chúng ta dễ vui là chịu phần tai hại rất là tai hại và nếu như không dễ vui thì là một pháp được nhiều cái cái, cái tác dụng cái tốt đẹp mà ở trong bài kinh à, bài kinh à, trường bộ dạy ngộ pháp có nhiều tác dụng tức là bất kinh xuất đối với các thiện pháp đó lòng pháp có nhiều tác dụng hay là không dễ vui trong các thiện pháp đó lòng pháp có nhiều tác dụng là như vậy và nó nhiều điều tốt đẹp và kính bạch quý ngài kính thưa toàn thể quý vị chúng tôi xin trả lời câu thảo luận của Thượng tọa Pháp tăng đã vừa hỏi sau cùng cũng là kết thúc chương trình sinh hoạt của lớp Phật Pháp Bồ Tát Tham Má. ai xin kính định lễ đến Chư Tăng và cảm tạ quý Ngài và cảm ơn quý vị ốp MC đã tạo những phần hành cho lớp học được thành tựu viên mãn và kính định lễ quý Ngài và kính chúc toàn thể quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai và tiếp tục chương trình mời MC Thể Kinh và hoàn mãn chương trình ngày hôm đây ok dạ sa thú sa thú lành thai chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thương tòa tự quyền thương tòa pháp tân đã từ bi điên huyết cho quý ngài và chót dạ con tri ân sư và đạo tràng cho con biết được tín hiệu sa thú sa thú lành thai con tu nữ như pháp xin thay mặt đại chúng tâm đung chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe,